chờ anh nói lên câu chung tình mà hoài năm tháng tháng năm lăng thân người ơi nói sao cho em tường vì cuộc đời anh tay trắng bàn tay chờ anh nói lên câu chung tình mà hoài năm tháng tháng năm lăng thân người ơi nói nói sao cho em tường Vì cuộc đời anh tay trắng bàn ta Chờ anh nói lên câu chung tình Mà hoài năm tháng tháng năm lăng thân Người ơi nói sao cho em tường Vì cuộc đời anh tay trắng bàn ta chờ anh nói lên câu chung tình mà hoài năm tháng tháng năm lăng thân người ơi nói sao cho em tường vì cuộc đời anh tay trắng bàn tay chờ anh nói lên câu chung tình mà hoài năm tháng tháng năm lăng thân người ơi nói sao cho em tường Vì cuộc đời anh tay trắng bàn tay Chờ anh nói lên câu chung tình Mà hoài năm tháng tháng năm lăng thân Người ơi nói sao cho em tường Vì cuộc đời anh tay trắng bàn tay chờ anh nói lên câu chung tình mà hoài năm tháng tháng năm lăng thân người ơi nói sao cho em tường vì cuộc đời anh tay trắng bàn tay chờ anh nói lên câu chung tình mà hoài năm tháng tháng năm lăng thân Người ơi nói sao cho em tường Vì cuộc đời anh tay trắng bàn ta Chờ anh nói lên câu chung tình Mà hoài năm tháng tháng năm lăng thân Người ơi nói sao cho em tường Vì cuộc đời anh tay trắng bàn ta Chờ anh nói lên câu chung tình mà hoài năm tháng tháng năm lăng thân. người ơi nói sao cho em tường vì cuộc đời anh tay trắng bàn ta chờ anh nói lên câu chung tình mà hoài năm tháng tháng năm lăng thân. người ơi nói sao cho em tường vì cuộc đời anh tái trắng bàn tay chờ anh nói lên câu chung tình mà hoài năm tháng tháng năm lăng thân người ơi nói sao cho em tường vì cuộc đời anh tái trắng bàn tay chờ anh nói lên câu chung tình mà hoài năm tháng tháng năm lăng thân người ơi nói sao cho em tường vì cuộc đời anh tay trắng bàn tay chờ anh nói lên câu chung tình mà hoài năm tháng tháng năm lăng thân Người ơi nói sao cho em tường Vì cuộc đời anh tay trắng bàn ta Chờ anh nói lên câu chung tình Mà hoài năm tháng tháng năm lăng thân Người ơi nói sao cho em tường Vì cuộc đời anh tay trắng bàn ta chờ anh nói lên câu chung tình mà hoài năm tháng tháng năm lăng thân người ơi nói sao cho em tường vì cuộc đời anh tay trắng bàn tay chờ anh nói lên câu chung tình mà hoài năm tháng tháng năm lăng người ơi nói sao cho em tường Vì cuộc đời anh tay trắng bàn ta Chờ anh nói lên câu chung tình Mà hoài năm tháng tháng năm lăng thân Người ơi nói sao cho em tường Vì cuộc đời anh tay trắng bàn ta chờ anh nói lên câu chung tình mà hoài năm tháng tháng năm lăng thân người ơi nói sao cho em tường vì cuộc đời anh tay trắng bàn tay chờ anh nói lên câu chung tình mà hoài năm tháng tháng năm lăng thân Người ơi nói sao cho em tường Vì cuộc đời anh tay trắng bàn ta Chờ anh nói lên câu chung tình Mà hoài năm tháng tháng năm lăng thân Người ơi nói sao cho em tường Vì cuộc đời anh tay trắng bàn ta chờ anh nói lên câu chung tình mà hoài năm tháng tháng năm lăng thân người ơi nói sao cho em tường vì cuộc đời anh tay trắng bàn tay chờ anh nói lên câu chung tình mà hoài năm tháng tháng năm lăng thân người ơi nói sao cho em tường Vì cuộc đời anh tay trắng bàn ta Chờ anh nói lên câu chung tình Mà hoài năm tháng tháng năm lăng thân Người ơi nói sao cho em tường Vì cuộc đời anh tay trắng bàn ta chờ anh nói lên câu chung tình mà hoài năm tháng tháng năm lăng thân người ơi nói sao cho em tường vì cuộc đời anh tay trắng bàn tay chờ anh nói lên câu chung tình mà hoài năm tháng tháng năm lăng thân nói sao cho em tường Vì cuộc đời anh tay trắng bàn ta Chờ anh nói lên câu chung tình Mà hoài năm tháng tháng năm lăng thân Người ơi nói sao cho em tường Vì cuộc đời anh tay trắng bàn ta Chờ anh nói lên câu chung tình mà hoài năm tháng tháng năm lăng thân. người ơi nói sao cho em tường vì cuộc đời anh tay trắng bàn ta chờ anh nói lên câu chung tình mà hoài năm tháng tháng năm lăng thân. người ơi nói sao cho em tường vì cuộc đời anh tay trắng bàn ta chờ anh nói lên câu chung tình mà hoài năm tháng tháng năm lăng thân người ơi nói sao cho em tường vì cuộc đời anh tay trắng bàn ta chờ anh nói lên câu chung tình mà hoài năm tháng tháng năm lặng thân Người ơi nói sao cho em tường Vì cuộc đời anh tay trắng bàn tay Chờ anh nói lên câu chung tình Mà hoài năm tháng tháng năm lặng thân Người ơi nói sao cho em tường Vì cuộc đời anh tay trắng bàn tay chờ anh nói lên câu chung tình mà hoài năm tháng tháng năm lăng thân người ơi nói sao cho em tường vì cuộc đời anh tay trắng bàn tay chờ anh nói lên câu chung tình mà hoài năm tháng tháng năm lăng thân Dì ơi nói sao cho em tường Vì cuộc đời anh tay trắng bàn tay Chờ anh nói lên câu chung tình Mà hoài năm tháng tháng năm lăng thân Người ơi nói sao cho em tường Vì cuộc đời anh tay trắng bàn tay chờ anh nói lên câu chung tình mà hoài năm tháng tháng năm lăng thân người ơi nói sao cho em tường vì cuộc đời anh tay trắng bàn tay chờ anh nói lên câu chung tình mà hoài năm tháng tháng năm lăng thân Người ơi nói sao cho em tường Vì cuộc đời anh tay trắng bàn tay Chờ anh nói lên câu chung tình Mà hoài năm tháng tháng năm lăng thân Người ơi nói sao cho em tường Vì cuộc đời anh tay trắng bàn tay chờ anh nói lên câu chung tình mà hoài năm tháng tháng năm lăng thân người ơi nói sao cho em tường vì cuộc đời anh tay trắng bàn tay chờ anh nói lên câu chung tình mà hoài năm tháng tháng năm lăng thân Người ơi nói sao cho em tường Vì cuộc đời anh tay trắng bàn tay Chờ anh nói lên câu chung tình Mà hoài năm tháng tháng năm lăng thân Người ơi nói sao cho em tường Vì cuộc đời anh tay trắng bàn tay chờ anh nói lên câu chung tình mà hoài năm tháng tháng năm lăng thân người ơi nói sao cho em tường vì cuộc đời anh tay trắng bàn tay chờ anh nói lên câu chung tình mà hoài năm tháng tháng năm lăng thân Người ơi nói sao cho em tường Vì cuộc đời anh tay trắng bàn tay Chờ anh nói lên câu chung tình Mà hoài năm tháng tháng năm lăng thân Người ơi nói sao cho em tường Vì cuộc đời anh tay trắng bàn tay chờ anh nói lên câu chung tình mà hoài năm tháng tháng năm lăng thân người ơi nói sao cho em tường vì cuộc đời anh tay trắng bàn tay chờ anh nói lên câu chung tình mà hoài năm tháng tháng năm lăng thân Người ơi nói sao cho em tường Vì cuộc đời anh tay trắng bàn ta Chờ anh nói lên câu chung tình Mà hoài năm tháng tháng năm lăng thân Người ơi nói sao cho em tường Vì cuộc đời anh tay trắng bàn ta chờ anh nói lên câu chung tình mà hoài năm tháng tháng năm lăng thân người ơi nói sao cho em tường vì cuộc đời anh tay trắng bàn tay chờ anh nói lên câu chung tình mà hoài năm tháng tháng năm lăng thân người ơi nói sao cho em tường Vì cuộc đời anh tay trắng bàn ta Chờ anh nói lên câu chung tình Mà hoài năm tháng tháng năm lăng thân Người ơi nói sao cho em tường Vì cuộc đời anh tay trắng bàn ta chờ anh nói lên câu chung tình mà hoài năm tháng tháng năm lăng thinh người ơi nói sao cho em tường vì cuộc đời anh tay trắng bàn tay